Rồi, ok, hello anh em Chào anh em đã đến với ờ, kênh của Cường Phát Lộc nha Thì hôm nay ờ, Cường ờ, giới thiệu tới anh em về những cái bộ môn biệt của năm 2020 này Thì cũng khá là lâu Thì Cường cũng chưa làm video về cái bộ bầu cua Thì hôm nay Cường nói với anh em như này Thì bên Cường cung cấp đầy đủ tất cả các đồ biệt của năm 2021 nha anh em đó 3 tháng nữa tới Tết rồi anh em nha 3 tháng nữa là đón Tết rồi thì anh em tranh thủ chơi được cái môn nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nha 0898 54311 để được cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi rồi thì bây giờ sẽ giới thiệu cho anh em thôi tại vì à, bữa giờ cũng có nhiều anh em hỏi là ở ờ, nơi bên anh cung cấp những cái gì chơi những cái cái, cái môn nào thì bên cường cung cấp đầy đủ cho anh em luôn thứ nhất là bài lá bầu cua này anh em nhìn nè bầu cua bên cường là bao, bao la bao bao phê luôn bao bầu cua luôn thứ hai là tài xỉu và cường khẳng định một điều luôn nha sẽ không có ai làm bột cua đẹp bằng cường làm cho anh em đâu cường khẳng định một điều luôn đó cái thứ cái thứ ba nữa là tài xỉu bên cường có cung cấp cho anh em cách hộp tài xỉu đấu trường 5 năm nè kích cỡ đầy đủ 11 12 13 anh em nhìn trên màn hình nha tại vì xa quá cường có bóc lên cho anh em được anh em cứ nhìn đó là thấy thôi tại vì ờ, mình bán đây là đồ thật chứ không việc thật cười thật việc thật làm ra thôi chứ không phải là ba cái thằng nó phát nó lét ra làm gì đấy nói thẳng vậy luôn rồi đây là những cái bóp đánh cháo đổi bài nha anh em đấy những cái bóp này nè anh em nhìn nè ví nè đấy gọi là cháo đổi bài còn nón đây đánh là đánh cảm ứng nha anh em nón này nón cảm ứng đánh về bầu cua tài xỉu đó bài máy đánh bài máy soi bài máy soi bầu cua máy soi tài xỉu đầy đủ cho anh em luôn cường đã làm rất nhiều cái video những cái bộ môn đó rồi anh em chỉ cần lên gõ số điện thoại trên youtube nè hoặc là kết bạn Zalo của mình sẽ có đầy đủ tất cả các video Cường đã làm cho anh em đó anh em nhớ bấm số điện thoại này 0898 54311 để được Cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi đầy đủ cho anh em anh em thấy không đây là những cái bộ cô đặt cho khách rồi khách gửi chuẩn bị gửi đi rồi những thâu thùng một cô đây là khách đặt hết hầu như là năm nào anh em cũng đặt cường rất là nhiều mỗi anh em phải tầm ba bốn chục bộ là ít đâu rất nhiều anh em nha còn đây là cái kính nè anh em anh em chắc ờ, nếu mà đã, ai đã chơi từng cái kính này thì anh em thường biết là đây là kính đánh bài rồi nha anh em đó kính đánh bài này thì cực, cực, cực kỳ sướng luôn đó, anh em khỏi lo luôn đó và cung cấp cho anh em tất cả các bài lỗi luôn nha anh em đó rồi nói sơ như thế và bên cường nè quên nữa bên cường có cung cấp cho anh em ờ, những cái ờ, thâu nhôm thâu nhôm đánh bầu cua nè nếu anh em không có cứ liên hệ với cường cường sẽ gửi cho anh em à, nắp tài xỉu hoặc là thâu nhôm anh em nếu mà nhiệt tình nha nói thẳng luôn nha nhiệt tình nha cường sẽ người khuyến mãi cho anh em một bộ thau nhôm nếu anh em lấy hai bộ bầu cua trở lên khuyến mãi cho anh em một cái thau nhôm tài xỉu anh em lấy hai bộ nấu trường 5 năm tặng cho anh em một cái nắp đó chơi đẹp với anh em luôn tặng cho anh em cái nắp luôn đó cái nắp này là chống thầy thợ cho anh em nắp cực kỳ đẹp luôn đó nói là làm anh em chỉ cần liên hệ thôi cường sẽ làm à, chỉ cần nói là ờ em xem cái video đó anh nói là ờ mua hai bộ bầu cua anh tặng một cái thau nhôm sẵn sàng em tặng nha mua hai bộ tài xỉu anh sẵn sàng tặng một cái nắp đó anh nói thẳng luôn đó chơi lớn luôn có quà luôn đó thôi thì uh, anh em xem video á, thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cường để cường uh, có cái động lực làm ra nhiều sản phẩm hơn để gửi cho anh em chơi để gửi cho anh em biết được uh, biệt như thế nào chơi như thế nào để biệt người ta đúng không anh em à chơi thì phải có những cái bánh khóe anh em nếu mà những anh em giỏi á, anh em thầy thợ á, thì không cần phải những dụng những cái này nhiều anh em đã có những cái mánh khóe những cái biết rồi á thì anh em không cần về nhiều về những cái bộ môn để mà hỗ trợ để mà lừa người ta đúng không ạ còn những anh em mà mới tập chơi á thì chắc chắn một điều là nếu như để quýnh một cái sòng á thì chắc chắn một điều là chỉ có thua đi về thôi đó anh em mới tập chơi hoặc là anh em chưa biết về bịp là như thế nào mà chưa có một cái kỹ năng để đánh đánh đồ cờ bạc bịp thì cường khẳng định luôn hứa với anh em một điều là chỉ có là chết đích không đi về thôi đó thì anh em muốn đi chơi tại vì chơi cái này là qua là chẳng qua là chơi niềm vui hoặc là có những anh em là chơi vui có những anh em là đam mê luôn á quấn quanh năm suốt tháng là vì cái những cái này thôi đó thì người ta đã rất rất nhiều về cái này người ta đã biết rồi còn những anh em mà mới tập tò tập tò chơi thì nên nên nên gọi cho cường cường sẽ người tư vấn cho anh em nên gọi nha đó phải nên gọi số điện thoại 0898 54311 cường sẽ là người tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi để đánh đánh thắng người ta thôi nha anh em thắng thì anh em ở ờ, tới ok cho cường thua rút kinh nghiệm anh em phải lý phải học cách để mà lấy lại đó thôi chúc anh em cái năm 2020 và sắp tới 2021 thành công hơn trong cái bộ môn cờ bạc việt cho anh em xin chào anh em hẹn anh em lại video sau